thầy nghe chưa thầy à, nghe rồi nghe rồi dạ dạ dạ khi mà cả lớp đọc bài ta lịch thế quý kame charu pe Yidi sinkarata pe Chantali ke Vimane ta ru Prate Jagane Taruanagane ghê về avatam hi các tề phụng ma đà đàm tu đề hòa cha la tha la vi sa mề yak ka gan tháp pa na ga tích thành ta sam tinh kề yak dân mu ni wa ra wa cha nan sa ta wo me tu nan tu tham mat sa va na ka lo ayam pa tam ta Dhammacchavanakalo ayam paranta Dhammacchavanakalo ayam paranta Uttaratana panama Namo tassa bhagavato arahato sama sambut tassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambut tassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa tí sarane na buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami tu ti dầm vi bố thằng sa ra nằng ca cha mi tu Tutiyami Dhammang Saranang Gacchami Tutiyami Sangkang Saranang Gacchami Tatiyami Buddhang Saranang Gacchami Tatiyami Dhammang Saranang Gacchami Tatiyami Sangkang Saranang Gacchami Pancasila Ni ê ca, pa na linh pa pa về ra ma ni tất cả ba đằng sa ma di đà mi di a din na đà về ra ma ni tất cả ba đằng sa ma di đà mi di ca me su ma cha cha về ra ma ni tất cả ba đằng sa ma di đà mi cha tu Mu sa ba Musavada Veramani Sikkapadam Samariyami Bành Surame Rajamat Chapana Gathana Veramani Sikkapadam Samariyami Thammadasana Yajanagatha Brahma cha lô ca Ti ba sa hành ba tỳ Cha tầm cha lì Anjiwa rằng Aya cha tha Santi tha Sắp tầm Para cha Cha cha thi ca Để sẽ tu hầm mạnh Anu cầm di mạnh Ta chẳng Ta thẳng ma bề Quý na dành cha trà dành tu tần cha bàn bằng a vi thầm ma chầm bằng a cô ba dành tổ cha tu sắc cha đàn đàn tam bảo thái này về parisa yamat chê hệ hoàng sa ba tỳ rama parya hoàn tăng a ya cha tha tu hi ตัพเวนะตัมพุทโธกรุณเนนาทิวาสยะตันหาพุทธายะปาเรนะนิการะยังตัตโตยัตโตตัญจวัคยาระโยหะริเยอะหะมังปะเยสิธามัตโตตัตโตมะปะปุเตสัมพุทโธอะโนนาตัมมะเดสะนัง Maparagwasani Desechi Satana Apachikaten Tena Saru Ayo Pante Desheritu Amare Sana Sabayika Parisaya Anukapante Karawe Nam mô Bụt Thầy Nam mô Thánh Mà nam mô tăng sangha dạ. tập thể học viên lớp di diệu pháp cơ bản xin tăng nghiêm thân khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy độ các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế ngày đã quá vạn đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sinh từ nhân lành gây dựng các lớp học vi pháp suy soạn giảng công phu các bài dạy sẽ mang lại quả sức khỏe, trí tuệ và sự an vui trong những phút hiện tại cùng những thành tựu viên mãn cho thầy hoàn đạt. Ban tổ chức lớp học xin cổ vũ xin có mặt, không cổ buổi và tinh thần học pháp chăm chỉ, nghiêm túc, tha thiết và kiên trì của toàn thể thiện hữu trong lực để duy trì lớp học cho đến hôm nay. Còn trong phước trí thanh tịnh thì việc học pháp, nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc và vượt thoát phiền não không bị rơi vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho cả lớp kính thưa thầy kinh hôm nay là ngày chủ nhật ngày 2 tháng 5 năm 2021 là tiết học thứ 118 của lớp học vi diệu pháp cơ bản các nghi thức trước khi vào lớp đã xong kính mời thầy Hoàng Hỷ lên lớp xin chúc cho cả lớp có được thêm buổi học với nhiều sự chánh niệm và lời đạo nam mô bổn thầy á nam mô tham ai á nam mô sát thầy rồi sa thứ, sa thứ, à, triều có nhắn cho cô lười chưa biết vô trong này không cô lười học đều lắm mà bây giờ mình đổi qua cái mà biết cổ có biết không có hả ok rồi sa thứ, rồi hôm nay à, thay đổi giờ chút ha học sớm hơn chút vì lát có công, việc thì hôm nay là chương trình mình không đọc Bali nha không có đọc Bali À, chỉ có lên à, trình bày cái bài tuần rồi xong rồi mình học luôn cho nó nhanh ha tranh thủ thời gian à, còn vấn đề thời gian đổi nửa tiếng nữa đó là 8 giờ là bên Mỹ mà Việt Nam là 7 giờ phải không Triều 7 giờ phải không thì à, dạ giờ 7 giờ kém 15 7 giờ à, kém 10. thì đúng rồi thì đó mà thì, thì giờ có muốn đổi luôn hay là vẫn giữ là, là 7 rưỡi như kỳ trước tuần sau học sớm vậy luôn rồi làm sau dạ học, giờ, học giờ này luôn hả tôi kèm anh đi không dạ, là ăn bên Việt Nam á, vậy bảy giờ là phải không? bảy giờ là là, là, là bên Việt Nam phải không? Dạ. Là đổi luôn ha. Đổi luôn rồi. Đổi dạ. luôn ha. Ok rồi sao thử sao. Hôm nay thông báo đi rồi. À, đây cái gì à, thông báo luôn đổi luôn giờ ha. Tức là hôm nay là bắt đầu 7 giờ Việt Nam, 8 giờ bên Mỹ, à, về Washington đó đó giờ là lỗi luôn nha cho nó khỏe sự học trải quá cũng mệt dạ. rồi ok rồi trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đánh lễ tam bảo tâm tắc Arhang sama sambuddho bhagava buddhang Apiwa apivade mi Swakhato bhagavata thammo dhammang namasami Seperti Bano Bhagavato Sa Vagasangko Sangkhang Namami Sama Sambuddhama Tulang Sasatham Maganuttamang Apivadiyapa Sesang Apithammat Pasangkahang Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vị diệu pháp yeah, dạ, nam mô thaya nam mô tham nam mô sanh rồi để trước khi vào vào bài học chính thức ờ, mời ờ, à, anh phúc lên, trình bày cái cái bài vừa rồi á để mình có cái sự liên liên lạc nha ha nói tiếp nha rồi xin mời anh phúc câu năm thôi hai nhỉ ừ. xin chào cả lớp xin chào thầy xin chào cả lớp kiến tịnh kiến thanh tịnh là sự thấy đúng danh sách một tuệ thứ nhất là tuệ phân biệt danh sách danh danh là tìm nơi sanh đi cứ sách ý vật với thứ tự quán xét khi cầu sự sanh khởi của cái danh ấy nó nương vào cái gì và với trí tuệ nó nhận ra rằng nó đi cứ vào sắc ý vật vật chất của trái tim chỗ của tâm hồn sắc do nghiệp tâm thời tiết và vật thực sắc là chỉ cho sắc thân ngũ quẩn hai tâm tịnh nắm bắt duyên khởi ba biến tịnh có 16 tuệ minh sát 4 đoạn nghi tịnh phân biệt nhân duyên tuệ duyên trí được thiết lập do vượt qua hoài nghi về ba thời bằng cách phân biệt các duyên làm nên danh sách phân biệt nhân duyên tìm nhân duyên của danh sách ngũ nhân không có đấng sáng tạo chủ vô minh ái thủ nghiệp và vật thực B. Sự sanh có điều kiện Do có con mắt và cảnh sắc Nhãn thức sanh khởi Cũng vậy Cũng vậy đối với nhãn với nhãn nhĩ tỷ tuyệt thân năm mối hoài nghi về quá khứ trong quá khứ ta có mặt hay không có mặt ta là gì trong quá khứ ta như thế nào trong quá khứ ta đã là gì sau khi là gì trong quá khứ năm mối hoài nghi về tương lai à, trong tương lai ta có mặt hay không có mặt ta là gì trong tương lai ta sẽ là gì trong tương lai ta sẽ như thế nào trong tương lai sáu mối hoài nghi gì hiện tại hiện tại ta có mặt hay không có mặt hiện tại ta như thế nào ta từ từ đâu đến từ ngã này từ đâu đến từ ngã này sẽ đi về đâu về duyên danh sách danh có hai chung và riêng a à, chung sáu căn sáu cần vì tất cả tâm thiện bất thiện đều sanh do duyên ấy riêng b riêng tác ý là duyên riêng biệt à, như lý tác ý chữ duyên là pháp chỉ là duyên cho thiện tâm tức là khéo léo tác ý phi như lý tác ý chỉ cho bất thiện nghiệp là không không duyên cho là duyên cho tâm quả là duyên cho tâm quả dị thục còn kiếp là duyên để tâm kháng ngũ sanh sách là nghiệp cho nghiệp tạo tâm và thời tiết nghiệp tâm thời tiết vật thực sắc gồm do nghiệp tâm thời tiết và dục thực tạo tâm làm duyên cho các pháp nghiệp còn ờ, quá khứ duyên tâm làm duyên cho các pháp thời tiết và vật thực là duyên trong trú thời của chúng cho sắc do thời tiết và vật thực sanh quán theo 12 nhân viên theo chị nghịch và chị thuận trên tóc rồi năm chị nghịch à, đầu chị nghịch chị thuận đầu chị thuận chị nghịch <laughs> à, chiều nghịch ra rồi à, quán 12 nhân viên theo chiều nghịch thì đây là già chết của các hành già chết có mặt là có do có sự sanh ra sự sanh có mặt khi thủ có mặt thủ có mặt khi thủ có mặt thủ có mặt khi ái có mặt ái có mặt khi có thọ có mặt thọ có khi có xúc xúc có mặt khi có sáu nhập sáu nhập có mặt khi có thức thức có mặt khi có hành hành có mặt khi vô minh có mặt hay chiều tự chiều ngược từ chiều nữa ờ, thì lúc đó dừng nghịch còn chiều thử thì uh, vô minh duyên hành ờ, hành duyên thức thức duyên dân sắc dân sắc duyên lục nhập lục nhập duyên xúc xúc duyên thọ thọ duyên ái ái duyên thủ thủ duyên thủ dân dân theo chiều thử bạn cứ là, là học tới đó rồi à, sao lớn sao ờ, viết đường đọc não trời <laughs> ờ, bài viết đường ờ, không đọc não à, chắc quý vị cũng thấy ha thấy mấy chỗ đọc bị trật ha tự check lại ha rồi bây giờ mình vô tới à, số 5 la mã đạo phi đạo tri kiến tịnh Đấy, mình copy này luôn đạo phi đạo tri kiến tịnh đợi chút xíu đó và bỏ trả lời cầm thảy qua đạo phi đạo tri kiến tịnh mắt gà mắt gá đó đắt xa ná quý xuất thí thi đề xa đạo phi đạo tri được chưa à, được ha còn làm ha rồi xuống dòng ghi trí được thiết lập trí được thiết lập nhờ biết rõ hai chấm trí được thiết lập nhờ biết rõ trí được pháp nhờ được đó hai chấm ha đây là đạo phải đây là phi đạo đây là đạo đây là phi đạo thanh tịnh nhờ đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh nhờ đạo khi đạo tri kiến à, tức là tới cái trí tuệ cái này là cái một cái trí tuệ đặc biệt là đạo phi đạo tri kiến tịnh à, tức là khi mà trí tuệ phát sanh biết được đây là đạo cái nào là đạo cái nào không phải là đạo thì do nhờ như vậy cái tâm cái trí tuệ được thanh tịnh rồi xuống dòng do có ánh sáng hào quang ô pha sát Trác hải quan ô pha xạ chữ ô pha xạ pha có quyền ô pha xạ viết Bali được không? Trong đây viết được không? Viết được. Ờ. Để bác gửi xuống. Rồi được đó. Ô pha xạ do có ánh sáng hào quang thì xuất hiện lần đầu tiên nên đạo phi đạo tri kiến tịnh xuất hiện nên đạo phi đạo tri kiến tịnh xuất hiện rồi tức là cái trạng thái này lúc một người đang hành thiền về tứ niệm xứ đang hành thiền quán thì tới một cái giai đoạn à, tự nhiên thấy hào quang xuất hiện à, thấy toàn thân mình là hào quang không ha rồi người này là quan hỷ vui mừng quan hỷ tưởng là mình đã đắc đạo ha thì à, rất là, à, là nồng nhiệt trong vấn đề tu tập tinh tấn tinh cần và tu tập dữ lắm à, nhưng mà đến một lúc đó trí tuệ phát sanh thì họ thấy được ô đây không phải đây đây chưa phải là đạo cho nên cái ờ, trí phát sanh và đạo vì đạo chuyển tịnh là ngay từ cái lúc mà họ thấy hào quang này cho đến khi họ nhận ra được cái này không phải là đạo này chỉ là những cái trạng thái do cái à, trí tuệ nó làm cho phát sanh cái hào quang như vậy thôi à, cho nên ở đây chúng ta được gọi là đạo phi đạo truyền tịnh là như vậy rồi số dòng số 3 tuệ suy xét thấy danh sắc là vô thường khổ vô thường khổ não vô ngã vậy suy xét thấy danh sắc mà vô thường khổ não vô ngã vô thường khổ não vô ngã vô thường khổ não vô ngã tuệ thấu đạt tuệ tam tướng là tôi ghi cái chữ là tức là tức là tuệ thấu đạt tuệ tam tướng tuệ thấu đạt tuệ thấu đạt tuệ tam tướng à, chữ Bali vậy ha sammasana á, tuệ thấu đạt tuệ tam tướng làm đây cái tuệ thứ ba nó phát sanh tức là khi mà uh, Ờ, đạo vì đạo trí tịnh thì lúc đó là cái tuệ suy, xét được thấy được danh sắc vô thường khổ não vô ngã thấy được thì à, trí tuệ nó phát sanh ngay lúc này ha là tuệ thứ ba cho biết đây là tuệ thứ ba rồi xuống dòng ba loại tuệ nó có ba loại tuệ nó phát sanh trong lúc này ha ba loại tuệ ba loại tuệ đúng không Ủa sao không nghe vậy hello dạ nghe thưa thầy ạ Tại sao không thấy viết gì đâu <laughs> em rùa biết à. muốn chết luôn thầy dạ khoan để con cho lại <laughs> dạ rồi thì thầy, thầy đọc lại ba loại tuệ ba loại tuệ à, số dòng một sở tri tuệ phải chấm sở tri tuệ tri tuệ là những cái từ, thuộc vào tuệ ha là tuệ kể như thắng trí tuệ kể như thánh trí là trí theo nghĩa sở tri là trí theo nghĩa sở tri và kể như thánh trí là trí theo nghĩa sở tri tính do mặt kép cái đi sắc có đặc tính bị bức não họ có đặc tính bị cảm nhận họ có đặc tính bị cảm nhận rồi tức là ở đây cái tuệ kể về thắng trí tức là trí theo cái nghĩa sở tri tức là biết những cái mà, mà, mà những những cái điều mà như là sắc à, thì thấy được tuệ thấy được sắc là là một, mang một cái đặc tính là nó bị bức não à, nó phải chịu bức não nó phải chịu sanh bị ngoại diệt ha sắc là bị mất não và thọ nghe thọ là nó đặc tính là bi cảm nhận bị mang những cái cái, cái trạng thái phải là ừ, cảm nhận là vui buồn khổ lạc vân vân vân à, thì như vậy trí tuệ lúc này nó thấy một kích một cách như chân như thật nó là thấy bằng trí tuệ chứ không thấy bằng theo cái tưởng tri của mình đó à, đây là sở tri là sở trí tuệ rồi số 2 là suy đạt tuệ suy đạt rồi Để chấm tuệ kể như liễu tri phải là trí theo nghĩa suy đạt là trí theo nghĩa suy đạt đánh một kép cái sắc là vô thường họ là vô thường à, tức là nãy nói sắc là đặc tính bức não thọ là về cảm nhận này tới cái tuệ thứ hai là tuệ suy đạt là thấy được sắc là vô thường thọ nó cũng vô thường luôn à, đó là tại suy đạt rồi số 3 xả ly tuệ xả ly tuệ viết viết quen chưa trường làm quen chưa qua cái mới làm được không thấy hơi quờ quạng chứ ha dạ uh, ờ, mới đầu cũng chưa quen lắm thầy <laughs> à, với chút quen thì cũng dễ mà dạ dạ à, xả ly tại tuệ kể như từ bỏ là trí theo nghĩa xả ly tuệ kể như từ bỏ là trí theo nghĩa xả ly à, ờ, ngoặc kép cái phát sanh kể như sự từ bỏ thường tưởng phát sinh kể như sự từ bỏ thường tưởng chấm chấm chấm à, ờ, tức là phát sinh cái tại xã ly là theo cái nghĩa là à, à, phát sinh một cái, cái, cái, cái sự mà từ bỏ những cái gì mình chấp vào đó là thường tưởng đây là ta đây là của ta đây là tự ngã của ta đây là sở của ta thì ờ, phát sinh của tại xã là từ bỏ những cái đó rồi quý vị ghi kịp chưa ghi kịp chưa alo cô nhung đi kịp chưa dạ rồi thưa thầy à, nguyên như rồi ghi kịp hết chưa dạ ok ok ha rồi cứ dòng bảy lối quán từ bỏ bảy lối quán từ bỏ bảy lối quán từ bỏ à. đúng rồi nó mở quán lấy tên là quán từ bỏ à, đều mở quán cà phê <laughs> lấy tên là quán cà phê quán từ bỏ Đấy, <laughs> chồng không ai vô muốn lắm. rồi một quán các hành vô thường từ bỏ thường tưởng quán các hành vô thường phải từ bỏ thường tưởng Đắk Lắk rồi. quán các hành thi dấu sắc đều đặt cái đây này vô thường từ bỏ thường tưởng rồi tức là người ta dùng trí tuệ để quán xét tất cả các hành đều là vô thường hết à, không có cái hành nào mà là, là, là, là thường có do cái sự quán xét bằng cái trí tuệ thấy được các hành là vô thường như vậy đó, thì cái cái trí tuệ nó phát sinh nó từ bỏ được cái vấn đề mà thường tưởng là do cái sự uh, chấp sai chấp quấy à, loại trừ được thường tưởng do nhờ quán các hành là vô thường đó là cách quán thứ nhất ha thứ hai quán các hành là khổ phải từ bỏ lạc tưởng quán các hành là khổ từ bỏ lạc tưởng quán các hành là khổ từ bỏ lạc tưởng à, tức là dùng trí tuệ quán sát các hành nó là luôn luôn là bị đau khổ bức bách à, cho nên quán trí tuệ thấy được ờ, tất cả những sự việc nó như vậy à, tất cả pháp hữu vi là khổ do nhờ quán được cái hành à, như vậy là khổ thì vì ấy từ bỏ được cái quan niệm từ bỏ được cái sự chấp quấy chấp sai là ờ, là lạc tưởng à, thế giới là lạc an lạc hạnh phúc vân vân đó là mình từ bỏ được như đó à, do quán các hành là khổ rồi số 3 quán các hành là vô ngã từ bỏ ngã tưởng quán các hành là vô ngã từ bỏ ngã tưởng rồi à, với cái tội quán này do quán xét được tất cả các hành này nó không có cái gì là ta không có cái gì là của ta à, do nhờ trí tuệ thấy được tất cả các hành tất cả các pháp quy đều là vô ngã à, do nhờ như vậy trí tuệ phát sinh như vậy thì à, từ bỏ được cái ngã chấp à, từ bỏ được cái sự mà à, chấp ngã điên đảo cho rằng đây là ta đây là chúng ta đây là à, sở hữu của ta vân vân thì từ bỏ được những cái điều đó thì do nhờ quán được các hành là vô ngã à, đây là trí tuệ quán nha chứ không phải là mình quán nha nhưng phải cái ta quán ờ, tâm sở trí tuệ nó nó, nó, nó, nó làm việc trong lúc mà đạt được những cái thành quả về những cái à, tuệ phát sanh à, đây là số 3 rồi số 4 quán vô dục từ bỏ thích thú quán vô dục từ bỏ thú. quán vô dục phải từ bỏ thích thú là quán về vô dục là quán xét về cái sự không còn đam mê không còn xa đắm trong các hành nữa à, quán về à, các hành là khổ các hành là vô thường các hành là vô ngã thì do nhờ như vậy quán qua những cái đó thấy được là không còn có sự à, đam mê không còn có sự đam luyến trong các pháp à, cho nên từ bỏ được cái sự thích thú trong các pháp hữu vi à, như vậy quán vô dục từ bỏ sự thích thú dễ hiểu ha gì ok không rồi số 5 quán ly tham từ bỏ tham quán ly tham từ bỏ tham là quán xét dùng trí tuệ quán xét để mình ly tham các pháp thì do nhờ quán ly tham từ bỏ được cái cái sự tham đắm tham đắm tham dục rồi số 6 quán diệt từ bỏ sanh quán về cái sự diệt mất của tất cả các pháp của việc thì từ nhờ như vậy là từ bỏ được cái tư tưởng những quan điểm mà Ờ, muốn được sanh trở lại món này kia à, do nhờ quán được cái giới từ bỏ sự sanh thứ bảy quán xả ly từ bỏ chấp thủ à, quán xả ly tất cả các pháp các pháp là vô thường các pháp là khổ các pháp là vô ngã các pháp không đáng được ưa thích các pháp cần phải từ bỏ à, vì nó có sanh diệt là thường ha do nhờ quán như vậy quán xả ly những cái pháp đó từ bỏ được sự chấp thủ vào các pháp không còn dính mắc không còn chấp vào những thứ đó đó là bảy lối quán từ bỏ à, của à, người mà giả là tu tập về à, thiền minh sát à, tới một độ trí tuệ phát sanh họ tự động chúng ta sẽ thấy được những vấn đề cần phải quán như vậy kịp chưa rồi chết kịp chưa thấy không tuệ phân biệt tổng tướng tuệ phân biệt tổng tướng tổng tướng là tổng hợp á để phân biệt tổng tướng hay là tổng hợp tổng hợp à, đúng rồi cho đậm lên số 7 là phải là phải số 8 là phải số 8 nha rồi bắt đầu tới cái tuệ mà nó phân biệt mà một cách tổng hợp ha. cách một cách thứ nhất cách một bất cứ sắc nào quá khứ vị lai hiện tại nội hay ngoại thô hay tế thô hay tế hạ liệt hay thù thắng hạ liệt hay thù thắng xa hay gần xa hay gần tất cả sắc ấy là vô thường à, là cách thứ nhất là quán tổng tổng, tổng hợp ha Đó là bất cứ một cái sắc nào dù cho quá khứ hiện tại hay vị lai là nội phần ngoại phần hay thô hay là tế à, hạ liệt hay thù thắng xa gần tất cả những cái pháp đó đều là nằm trong cái định luật vô thường không có cái nào chạy ra khỏi này đâu. À, do nhờ trí tuệ phân biệt tổng tướng này à, chúng ta không bị rơi vào trong những cái, cái kiến chấp thủ những cái sự sai lầm những sự cho rằng sắc là thương sắc là, là lạc vân vân ha do nhờ cách quán à, về tất cả tổng hợp sắc này rồi cũng vậy sắc là khổ sắc là vô ngã thì cũng giống như đây là sắc là khổ sắc là vô ngã khổ sắc là buồn ngã dù cho hiện tại quá khứ gì là thô tế xa gần cũng giống nha. à, mình xuống dòng đi xuống dòng đi xuống dòng đi đề sắc là khổ chấm chấm chấm chấm à, sắc là khổ chấm chấm chấm rồi cái sắc vô ngã chấm chấm chấm chấm à, giống như cái trên nữa à, à, giống vậy đó rồi mình viết cho nó gọn bớt ha rồi xuống dòng bất cứ thọ nào cứ thọ nào là cách mấy vậy thầy không chưa vẫn còn làm trong đó vẫn còn làm trong cách một sắc mới sắc rồi à, giờ tới thọ bất cứ thọ nào phải tưởng nào hành nào tưởng nào hành nào thức nào thức nào định rõ nó là vô thường vô ngã định rõ nó là vô thường vô ngã rồi tức là dù cho bất cứ một cái thọ nào thọ khổ thọ vui thọ lạc thọ không khổ không vui không lạc à, bất cứ thọ nào hay là tưởng nào tưởng quá khứ tưởng hiện tại tưởng vị lai tưởng thô tưởng tế hay là hành nào hay là thức nào à, vị đó định rõ được à, người đó dùng với lý loại là phân biệt được như, như tổng tướng được như vậy họ gồm được thấy được tất cả những cái này nó là vô thường nó đều là vô ngã hết tức không có cái ta cái gì trong cái này thọ là thọ tướng là tưởng hành hành thức là thức à, đó là à, về tổng tướng về thọ tướng hành và thức là gom lại thì mình ngũ quấn tức là sắc thọ tưởng hành thức thấy rõ được các pháp một cách như dân như thật ha à, khi nào chúng ta thấy được những điều này bằng với trí tuệ à, thì bây giờ mình đạt được với cái, cái tuệ ờ, là phân biệt trong tướng <clears throat> còn thường thì như chúng ta học mình mình chỉ mà bằng cái suy luận thôi nghe tuệ suy luận tại mình trí tuệ mình là thuộc về pháp học mình suy luận người ta còn cái những người pháp hành ta đi vô ta sẽ thấy được bằng cái trí tuệ thật sự tức là tâm sở trí tuệ họ sẽ thấy được những cái điều này họ sẽ ừ, mục kích được một cách rõ ràng những vấn đề này ờ. à, thì như vậy mới gọi là người có trí tuệ thấy được các pháp chưa ghi chưa rồi tới cách số 2 hai chấm sắc quá khứ sắc quá khứ vị lai hay hiện tại sắc <clears throat> quá khứ vị lai hay hiện tại là vô thường là vô thường vì hoại diệt phải là vô thường vì hoại diệt phải là khổ vì đáng khủng khiếp phải là khổ vì đáng không kịp Đấy. là vô ngã vì không có cốt lõi là vô ngã vì không có cốt lõi à, đó là cái trí tổng tướng về cách thứ hai là sắc quá khứ hiện tại vị lai nó đều là vô thường bởi vì sao bởi vì những cái sắc này nó luôn bại diệt nó mang tính chất là sanh rồi diệt ha cho nên nó không có nó thường còn à, đó là cái vô thường vì hoại diệt và những cái sắc này dù cho bất kỳ thời kỳ nào nó cũng đều là khổ và nó đáng khủng khiếp bởi vì nó không tồn tại được à, cho nên nó rất là khủng khiếp và vô ngã bởi vì nó không có cái cốt lõi nào hết sanh rồi diệt sanh diệt nằm trong cái định lực vô thường à, đó là cái trí tổng tướng của cái về sắc thứ hai rồi xuống dòng tuệ phân biệt tổng tướng như <clears throat> họ tưởng hành thức dòng là dòng tuệ phân biệt tổng tướng như tuệ phân biệt tổng tướng như họ tưởng hành thức chấm chấm chấm chấm con mắt chấm chấm chấm con mắt chấm chấm chấm và chết phải quá khứ hiện tại vị lai chấm chấm chấm chấm như trên ha đây là cái trí thẳng tướng phân biệt về nãy là cái trên là sắc sao thọ tưởng hành thức rồi mắt tai mũi lưỡi thân già chết quá khứ tại vì lai à, đều nằm trong định luật vô thường ngoại diệt khổ và vô ngã không có cốt lõi khổ là khủng khiếp cũng giống như cái, cái trên trên không cách thứ hai rồi cách thứ ba cách ba sắc quá khứ hiện tại vị lai là là chấm sắc quá khứ hiện tại vị lai là vị lai là mày chấm cái đây vô thường phải duyên sanh phải bị hoại diệt phải rơi rụng phải chấm dứt chấm dứt Đấy. À, đó là cái cách thứ ba nói về trí tổng tướng tức là trí tổng tướng thấy được sắc quá khứ hiện tại vị lai tất cả những loại sắc này nó đều là vô thường và nó đều là có duyên sanh chứ nó không phải mà tự nhiên có hoặc là không phải do một cái đấng nào nó tạo ra nó thấy rõ ràng dù cho quá khứ xa xăm cỡ nào đi nữa hay là tương lai chưa xuất hiện nhưng mà rồi nó cũng sẽ nằm trong định luật vô thường và tất cả đều do duyên sanh và những cái sắc này à, quá khứ hiện tại lai nó đều bị hoại diệt nó đều bị rơi rụng và nó sẽ chấm dứt nó không tồn tại đó là cái trí mà cách thứ ba chắc kịp chưa cái gì dạ, là xuống dòng tuệ phân biệt tuệ phân biệt họ tưởng hành thức tuệ phân biệt họ tưởng hành thức viết đậm gì vậy viết thường thôi rồi vẫn còn tiếp tục phải phân biệt thọ tưởng hành thức phải mắt chấm chấm chấm già chết phải quá khứ hiện tại vị lai yeah, chết phải quá khứ hiện tại vị lai chấm chấm chấm chấm như trên chấm chấm chấm chấm như trên tức là tuệ phân biệt ờ, lên trên là sắc ha và xuống đây là phân biệt về thọ tưởng hành thức và à, mắt tai mũi lưỡi thân già chết quá khứ tại vị lai vân vân nó đều là vô thường nó đều là các pháp hữu vi phải có duyên sanh là nó phải chấp nhận cái định luật là vô thường là hoại diệt rơi rụng chấm dứt à, đó là cái tí à, tổng tức tổng tướng phân biệt về họ tưởng hành thức như vị sắc đó là à, phần cách thứ ba đã xong cách thứ tư cách thứ tư cái gì chết kịp chưa alo là kịp cho thầy dạ ha bạn này chép giỏi quá không ngay sáng mắt gì <laughs> đây bà chép hơi khó chép kỹ chút xíu à, mình không có lướt được cái này cái này lướt ổn lắm cách thứ tư tuệ phân biệt tuệ phân biệt do duyên sanh tuệ phân biệt do duyên sanh phải có già chết phải nếu không có sanh làm duyên thì không có già chết Đấy, phân biệt do duyên sanh có già chết nếu không có sanh làm duyên thì không có già chết à, tại nó phân biệt được do có sự sanh nên mới bắt sanh nên có sự già thì chết à, nếu mà không có sự sanh thì, thì sự già chết là sẽ không có đó là trí tuệ theo cách thứ tư rồi xuống dòng trong quá khứ trong tương lai trong quá khứ trong tương lai do duyên sanh nên có già chết chấm chấm chấm giống như trên ha nếu không có duyên sanh thì không có già chết đó là trong quá khứ trong tương lai quá khứ cũng vậy mà tương lai cũng vậy ha mà đều giống vậy có xanh lên là có già chết không xanh thì không già chết rồi xuống dòng do hữu do duyên hữu nên có xanh, do duyên hữu Ờ, có sân chấm chấm chấm chấm à, tức là do duyên có hữu tức là nghiệp hữu và sanh hữu cho nên mới có sự sanh ra à, chấm chấm là biết ha do có sanh có già có, có sanh có tử ha rồi xuống dòng do duyên vô minh nên có hành và duyên vô minh nên có hành không có vô minh làm duyên không có vô minh làm duyên thì không có hành chấm chấm chấm rồi tức là do duyên vô minh thì chính vì do vô minh à, nên phát sinh ra những cái hành à, những hành động về thiện bất thiện à, do từ duyên vô minh à, không có vô minh thì làm duyên thì mọi thứ đều chấm dứt hành của chấm dứt à, đó là cái trí tổng tướng về à, về duyên sinh rồi sư dòng trong quá khứ trong quá khứ vị lai do duyên vô minh mới có hành do duyên vô minh mới có hành nếu không có vô minh làm duyên thì không có hành à, cho nên đây à, nói về cái cái, cái trí tuệ ha tức là những cái trí nó sẽ thấy được những cái này theo nghĩa là trí tuệ là một cái sự hiểu biết một cái sự biết rõ à, biết rõ theo nghĩa mà hành vi hiểu biết à, tuệ phân biệt được các pháp à, về quá khứ hiện tại vị lai à, những cái pháp mà ta quy là tôi gom chung lại à, trí tổng tướng như vậy à, cho chúng ta một số những cái à, tri kiến về cái sự hiểu biết về à, danh sắc thọ tưởng hành thức mà do duyên sinh vô minh duyên hành thức danh sắc tụ nhập vân vân thì đó là về cái tổng tướng à, là chúng ta đã đi qua được cái à, phần thứ nãy mấy qua này thứ năm đạo phi đạo tri kiến định đúng không đạo phi đạo tri kiến định đúng rồi chỗ nào đạo phi đạo tri kiến định rồi tiết kiệm phải chơi học thêm chút xíu nữa học thêm cái phần mới chút hiểu không quý vị quý vị hiểu không à, mấy cái bài này mà hiểu không à, alo dễ mà rồi đấy, số 6 đạo tri kiến tịnh Patipada Patipada Nanasana Visuthi cái đề ra đạo tri kiến tịnh là số 6 có, có mới chắc cái bà, bà liên vào đó luôn đó bỏ lên luôn thấy không rè triều thấy cái bà liên gửi đó không rồi trong cái đạo tri kiến tịnh này à, nó có 8 loại trí ha Đấy, tôi sẽ post lên cho quý vị à, triều bắt bỏ qua ha Đó là tính à, có 8 loại trí là tính từ cái bắt đầu à, cái kia là số 3 rồi bây giờ tới tuệ thứ tư là tuệ sanh diệt tu lý dấp phá dành nhà nát à, tuệ sanh diệt là tuệ thứ tư thứ năm là tuệ diệt bằng gành nhà nát đề số 6 là tuệ kinh hãi phá dành nhà đó đề số 7 là tuệ hiểm nguy à, đi nó quanh à, đi nó quanh à, đi nó quanh nhà đó là tuệ chán nản nipida nhà đó tuệ dục thoát vùng chiếc tứ cam á à, mình chú cam cầm giá ta là nhà nó là tuệ si tư bất tích sanh kha là nhà nó tuệ hành xã sang kha lúc b kha nha đó rồi như vậy là chúng ta có chuẩn bị là chúng ta sẽ học tiếp thêm 8 cái tuệ nữa thành ra tuệ minh sát à, có 16 tuệ là do từ bắt đầu à, ba à, cái đầu ha chứ là thêm à, 8 cái này là 11 rồi sau đó chúng ta sẽ học thêm tiếp ừ, một số những tuệ về sau nữa thì có được đầy đủ 16 tuệ minh sát qua cái phát hành chúng ta sẽ thành tựu được à, về À, trí ờ, là, là giải thoát ha chính ngộ đi bàn rồi như vậy hôm nay mình học tới đây thôi à, hôm nay học tới đây là à, ngưng đi à, chúng ta hôm nay cũng có bận việc đi xa là ngưng đây ha à, do cái thứ báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả luôn được tâm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chánh trí trong tự nhà cả thấy Bhagavata Sapa Mangalang Rakan Sapa Devata Sapa lupa we Nasara Sati Pawantu Te Bhagavata Sapa Mangalang Rakan Sapa Devata Sapa lupa we Nasara Sati Pawantu Te Bhagavata Sapa Mangalang Rakan Sapa Devata pasangka lupa we Nasara Sati Pawantu Te Namo Buddhaya Namo samaya, Namo Sangha Rồi, mời MC lên à, đọc kinh hồi hướng Dạ thưa thầy cho em nhắc Triều cái là uh, Triều ơi hồi nãy giờ Triều post bài đó Nếu mà em có thể cut rồi em bỏ vô cái phần chat của thầy làm nãy giờ Thì cả lớp sẽ lấy bài xuống của em được liền luôn nha Triều Sa thú Xong rồi cái em chuyển qua cái uh, um, cái messenger cho Nguyên Như ra Nguyên Như post liền tức thì cho mọi người trên Facebook luôn Sa thú, sa thú, sa thú dạ em vừa post qua đó mọi người có gì cứ bị bài trong đó qua vậy kính mời thầy kính hồi hướng dạ. xin mời cả lớp đọc hồi hướng sau khi nhà Phật Patida Nagata Ya Devata Sandevi Harawa Sini Tube Kare Bodhi Kare ta hình tay ta khám mã ta nề ná ta hoàn tu u chi ta số tình ca rồn tề thá quy hà ra mạnh đa lề tề ra cha mắt cha na wa wa cha chá đích cơ ô xa ra thi ca đà na ba thì u ma sa sa ca ga ma cha đề cha ni ga ma cha đích sa ra Sapana Bhuta Sukita Pavan Tukte Charala Puja Ye Vicha Andasa Pava Sapse Raja Ta Athavo Papa Tika Niya Nika Amma Warang Atichate Sapre Ni Dukkasa Karon Tú San Kaya Hà Tú Chi Rằng Sát Tăng tham mồ tham mát tha ra cha phúc phúc ca là sanh khổ hồ tú sa mắc đồ quá át tha giá cha khi tà giá cha am hề đắc ca tu sắc tham màu sắc đề đi tâm mát cha linh hồ vô tình sắc bà vô này già mát tham hòa đi giác phá huệ đề chẳng kính chiết chúng sa đắc tập Kiriyam mama kayena vacha manasa tidase sugatam katam yesata sammino anati yechasata asammino katam punya phalam maya sabbe pari awan tupte yetam katam suvinam dinam punya phalam na cha ye cha ta na cha cha na tí đề hòa gán tòa ni về đã dục sắp đề lục cảm thấy ye sa ta chi hoàn ta ra hệ lúc cả man hồn nhà cô cha na sắp đề lập phá ye ye ta sa tí idang watamedana a sa quắc kha già quá hằng ô tú a na ga tế y hằng nô y hằng ô su ki tao nhà ta vô y hằng nô nha y hằng ô tú su ki tao nhà ta vô y hằng nô nha y hằng ô tú su ki tao nhà ta vô sa thú sa thú sa thú Đông Triều ơi, Đông Triều ừ. có thể post thêm được không ạ? À? Tại còn thiếu mới tới cách 1 hả Triều ơi? Sa thú, sa thú, cảm ơn Triều. Dạ, để em coi thế phần là em bổ sung phần đó, tại vì nó cho chắc cho một số lượng từ nào đó. Nó cho dài quá cho nên mất sai ba lần á. cái lười à, giờ này mới vô nè <laughs> nay lớp mà học sớm chút xíu mà giờ đổi giờ lại thông báo đổi giờ lại luôn là tuần sau là bắt đầu học 8 ờ, giờ bên Mỹ 7 giờ bên Việt Nam rồi học xong rồi dạ lấy giờ ừ. này luôn thầy ha ừ lấy giờ này luôn thông báo lại dạ, luôn dạ. nha dạ dạ em làm thông báo lại từ nay về sau luôn dạ sa thú thầy